câu chuyện sau sẽ khiến hơn 200.000 cử nhân đang thất nghiệp phải suy ngẫm. Cuộc đời con người như một dòng sông vậy, đi vòng vèo là chuyện bình thường, còn thẳng tắp mà trôi ra biển mới là chuyện không bình thường, bởi trên hành trình của mình, dòng sông sẽ phải gặp nhiều thử thách, trong gai, có cái vượt qua được, có cái không. Cho nên, đôi khi những thất bại bạn gặp phải trong cuộc sống, chỉ đơn giản là để loại bỏ đi những thứ không cần thiết mà thôi. Câu chuyện thứ nhất. Có một bạn trẻ tìm đến một công ty phần mềm máy tính xin một chân dọn dẹp vệ sinh. Sau khi qua phỏng vấn và thử việc, như lau dọn khu vệ sinh, người quản lý nhân sự đồng ý nhận anh vào làm, đồng thời yêu cầu anh để lại địa chỉ email để tiện liên lạc. Anh ta nói, tôi không có máy tính. Người quản lý nói với anh rằng đối với công ty phần mềm, một người không có email đồng nghĩa với sự không tồn tại. Vì thế, ông ta lấy làm tiếc là không thể nhận anh vào được. Anh ta cảm thấy thất vọng và rời khỏi công ty, khi đó, trong túi chỉ còn 10 đô la Mỹ đi ngang một cửa hàng thực phẩm, anh chợt nghĩ ra việc mua 10 kg khoai tây, lê la đến từng hộ gia đình bán lại. Hai giờ sau anh đã bán hết và có lời. Anh lại làm như vậy mấy lần nữa, số tiền vốn ban đầu đã tăng lên đáng kể. Anh phát hiện ra làm công việc này có thể nuôi sống bản thân. Từ đó anh ta rất chăm chỉ làm việc. Nỗ lực cộng với một chút may mắn, công việc của anh ngày càng thành công. Trong 5 năm sau đó, anh ta đã lập được một công ty lớn chuyên giao hàng tận nhà. Mọi người chỉ cần đứng ở cửa nhà mình cũng có thể mua được các loại thực phẩm tươi sống. Đến một hôm anh chợt nghĩ đến tương lai, đến gia đình và quyết định đi mua bảo hiểm. Lúc ký hợp đồng, nhân viên bảo hiểm hỏi địa chỉ email của anh. Anh ta lại nói, tôi không có máy vi tính. Người nhân viên ngạc nhiên, ngài có một công ty lớn như thế nhưng lại không có máy vi tính và địa chỉ email sao? Ngài thử nghĩ xem nếu ngài có máy tính, ngài đã có thể làm được bao nhiêu thứ nữa. Người giám đốc này lúc đó mới cười nói, nếu thế thì khi đó tôi sẽ trở thành nhân viên vệ sinh của công ty phần mềm máy tính mất rồi. Câu chuyện thứ hai, có một anh chàng sau khi tốt nghiệp đại học, đi phỏng vấn xin việc, nhưng lần nào cũng trượt cả. Tính đến khi được nhận vào một công ty, thì anh ta đã trượt cả thảy. 19 lần. Tưởng chỉ vài lần đầu chưa có kinh nghiệm, nhưng hơn chục lần, tới gần hai chục lần như thế, thì đây không còn là nỗi buồn vì không tìm được việc làm nữa, mà là nỗi đau khổ, nhục nhã vì sự tồn tại của mình bị xã hội chối từ. Thế nhưng, các bạn có tin được không, rằng hiện tại anh ấy đang là giám đốc của tập đoàn xuất bản sách nổi tiếng Muôn He Công, Moon Hekong Publishing Group tại Hàn Quốc và người này không ai khác chính là Kang Bi Ung Sung. Chính vì kinh nghiệm đau thương đó, nên sau này mỗi khi phỏng vấn ai đó tới xin việc, vị giám đốc này thường nói thêm một câu rằng, chúng tôi không tìm người xuất chúng hay ưu tú. Chúng tôi chỉ đơn giản là tìm người có tố chất phù hợp với công việc này. Bạn có thể là người hữu dụng trong công việc này nhưng lại là người vô dụng trong công việc khác. Suy ngẫm. Cuộc đời đúng là như vậy đấy. Không phải là bạn bất tài, cũng không phải là bạn bị xã hội chối bỏ có khi chỉ là chưa có sự gặp gỡ giữa khả năng nổi trội của bạn và nơi công nhận khả năng đó mà thôi chính vì vậy mong bạn khi gặp khó khăn khi gặp thất bại đừng nản lòng hãy thử nhìn đời theo một hướng khác hãy thử sức mình trong một lĩnh vực khác đi và biết đâu bạn sẽ thành công rực rỡ mỗi con người giống như một chiếc máy tính vậy đôi khi bạn cần phải bấm nút reset để khởi động lại từ đầu dĩ nhiên con người không phải là máy tính nếu đã chết thì sẽ không thể nào sống lại nhưng về mặt tâm trí thì chắc chắn chúng ta có thể làm được song có một điều kiện đó là khi được cảnh báo bạn có thể sẽ mất hết nội dung đã được tạo ra cho đến lúc này bạn phải bấm nút ok và khi đó bạn cần phải sẵn sàng cho một khởi đầu mới buông bỏ những gì vướng bận cuộc đời sẽ trở thành một cuộc thử sức dân tràn trong lòng ngực bạn muốn reset cuộc đời vẫn chưa muộn đâu hãy buông bỏ hãy chuẩn bị và hãy bắt đầu xin cảm ơn hẹn gặp ở bài chia sẻ sau